Đây, ok xin chào tất cả anh em nha anh em ơi Lần này thì à, ban vừa ăn à, một rương Và giờ Khả sẽ tiếp tục một rương tiếp hai anh em Rồi à, Giờ lên uh, à, hot sơn cảnh kỹ trường mở rương anh em ơi Không ai đẹp đồ gì hết ta Mới đẹp áo áo định khá thôi mà Áo định khá đẹp đây Tình anh em Ok Mở À ok ok Áo định khải Sẽ có người đặt ok anh đặt áo ngà mi một ngoài 47 nha ok áo mi áo đình khái ai đặt áo gì nữa không ai đồ gì nữa không ơi mình đặt nỏ mình đặt nỏ thiên quang nhé ờ, ok áo thiếu lâm áo thiếu lâm thiếu lâm không có nữa áo thiếu lâm phải ép anh đây không có áo võ đen <laughs> áo võ đen đồ áo đang chết ô van luôn á <laughs> áo võ đen không ai mua luôn cái không ai mua luôn không có mở ra những võ đen không không không không võ đen không võ tẩu nữa hả võ tẩu rồi rồi Vui Việt Nam Rương bỏ Nga Mi dài Nga Mi nha Ngọc Bội nghe Nga Mi không có hôm nay Đưa tốt mới có nè Rồi vui Nghe nghe nghe về Nghe về biết cắt quá Thôi Like like like like Discord Ok ok like like từ từ từ Chưa kịp Đây đây Thôi anh ba anh ba lấy 10 kim chưa rồi anh ba lấy rồi lấy Discord lấy Discord bên anh ba ừ. đâu có đủ ấy đâu cún đưa anh ba năm kia rồi cô lương năm ơi em mười kim rồi, một trăm phần trăm chúng ta cùng đợi xem. Ấy da, liệu có hàng của mình đặt không? Liệu có hàng của mình đặt không? Tên tên tên. <laughs> tên tên tên. Mở, xem có hàng đặt không? Đặt là có tiền rồi đó. Rồi, cả ban chúng ta cùng xem và món nhỏ. Đây, đây xem được khui máy ô cái nè. xem được máy ô nè. Ra áo đình khá là tranh nhau ấy. Máy ô, máy ô. hết nhỏ rồi còn thấy cảm giác như dây chuyền hay cái đai rồi bốn gì không bốn bốn bốn bốn nón gì đây anh em suy nghĩ thử nón nga mi nón nga mi nón nga mi nón một dài rồi nón gì rồi nón nga mi ngon ngon ngon ngon ngon có người đặt hàng nón nga mi nha anh em ai dạ anh ai dạ anh ai ủa giá mù chứ anh ơi giờ giá mù nói chung cái này thì đặt hàng mà hôm trước là anh anh anh không phải anh mua nón ngày mười cho ta mua rồi mua rồi mua chưa anh không mua rồi anh không mua rồi mua rồi vậy thôi mua rồi chắc không ai đấu rồi không cái này phải mình phải khui mình bán ra ngoài hoặc là anh em trong ban rồi nón ngày mười nha ngon à có ai dám đấu dám mua không anh em up lên rồi em lên rồi nè em đang ờ, like em, em chưa khui mà quan tâm option không quan tâm dạ, option đó nhắm mù đây ra dạ, dạ, rồi đó nhóm mù bất kỳ phong vừa kim nó sợ chó nó sợ chó nó sợ chó còn ai giờ anh em có đó nhắm mù không đấu nhắm mù em khui bán theo giá thị trường Ồ, tôi đâu dám mù 5 kim 5 kim thì sao được, rẻ quá 5 kim là bằng bằng à, hàng minh nữa, mai anh bảo hàng minh rồi đấy Ờ thì tôi đấu giá ai lên thì lên chứ Không, nếu giá thì thấp quá, không được Đấy, mù. Tabi này giá mù á là cái rương đã 5 kim. Đó, chỉ khó bang bỏ ra nên hai kim nó thành 7 kim rồi mà mù 5 kim thành min mất rồi. Ít nhất nó phải bằng tầm trung là 7 kim bằng giá. Đó. Nhưng mà phải bằng giá. Tại vì anh em cần cái nón đúng không? Thì bang khui ra có cái nón là bằng giá cho bang là được. Đó. Chứ sao mà tự nhiên từ 7 kim đó chúng <laughs> còn 5 kim bằng lỗ sắm mặt ai dám khui nữa. <laughs> đúng không? Giờ lỡ mà ra mát một cái là là trên trên 10 kim là có đấy nên ít nhất bây, ờ. ví dụ bây giờ ừ. anh mà anh bảo trả 10 kim đi ví dụ nó ốp cao thì mà anh bảo lời ừ. còn 7 kim thì cũng được bằng giá còn 5 kim thì thấp quá bằng 5, 5 kim thì thấp quá tôi chào 7 kim đó. đó ví dụ 7 kim thì đó được. kim ok ok thì ví dụ như giờ các anh em nào cần không thì lên còn không thì khui đó nếu mà min mắt thì đó là chấp nhận <laughs> đó tại vì cái cái này là đấu giá mù cho 7 kim là bằng giá nữa bằng giá cái rương á khui tại vì uh, từ từ bình tĩnh anh bình tĩnh anh còn, à. còn ai không còn ai không còn ai không ai à còn ai nữa không nón ngam mi bị kim quá rẻ quá kim rẻ ờ bà kim quá rẻ nón ngam mi là người rất là khó tìm luôn anh hải nó google thử google chúng <laughs> đâu bà kim bà kim thôi đi bảy kim lần một bảy kim lần một à, quá rẻ đâu, tại vì cái nón này anh em mua thì minh lắm thì cũng sáu bảy kim rồi minh lắm sáu bảy kim rồi đam ra mát cái là, là có anh luôn là có xài Ủa, chưa có nón đó đi anh nón anh mừng không hả cái gì hồng chưa có nón là mày cái gì anh hùng chưa có hả anh hùng mượn à mượn có anh phong mà rồi giờ anh không online anh không nói anh chịu á thôi kìa, kìa anh trong discord kìa ừ anh trong discord mà anh không đấu biết sao giờ rồi bài kiếm lần hai cho anh bảo đi không phải suy nghĩ từ từ từ vừa vừa mới đi vệ sinh ơi ơi ơi ơi đó ok lương anh em ơi có lương cho anh em tám ừ. kim rồi tám kim ừ. đó tại vì chưa biết là mắt hay không mới đi vào trời gọi anh quá trời vừa đi <laughs> tại vì là nếu mà ra mát á mọi nó mát thì mọi 13... lần thấy ông khải là có lòng ngoằng chán rồi mới đấu hôm nay vèo phát vừa mới đi vệ sinh mà <laughs> đó nè tám kim tám kim chọn nhanh ok tám kim lần một tại vì nó có min lắm thì cũng được bảy kim rồi chắc chắn luôn sáu bảy kim rồi tám kim lần một cái nón của mình ừ thấy mình quên rồi vô khui hàng là khải đệt may là còn đi vào kịp ấy okay. <laughs> 8 kim lần 1 Văn bảo anh lên không 8 kim không, lần 1 Ok 8 kim lần 1 đó Nói chung là hồi, hồi nãy là khả nói là Nón này chơi, chơi sẽ lại có... cho xanh chín 8 kim đồng ý thì đừng sẽ... đừng bóc ra vội Giao dịch anh luôn Ok sẽ có lần 2 Và vẫn ấy là Vân nộ mà anh giao dịch vẫn nộ Ờ giao dịch Vân nộ rồi lúc ấy Quyệt vào túi nhìn thấy mít rồi <laughs> Mít à Mít thì Chưa 8 kim Cái này là Chưa Quyệt là, là phải là Chưa Quyệt Chưa Quyệt lần nào đó Ừ rồi có vẻ như là mà anh bảo là có vẻ muốn ngừng cuộc chơi rồi ok rồi lòng ba chốt mát hết là đúng luôn đúng rồi mát hết là cái nón có thể trên 15 kim 12 13 kim đó vui còn gì là mình đeo thử mà giận rồi số đúng rồi rồi bằng xong cho 16 ngon nha ngon làm chậm luôn nha được quá đẹp mày, quá đẹp phải mày thế chứ khi mà có khi mở ra ấy anh lại đưa cho mày dùng đấy đẹp đẹp đẹp đẹp đúng rồi quá đẹp bốn hai ờ, một trăm mười sáu bằng sắt nói chung là ok ấy nói chung là đủ mà đỡ anh trải nghiệm là ok rồi giáo giờ anh đây đó hôm trước thì cũng mở ra một cái nón em mơ nhưng mà nón kia thì thấp hơn nón đó hình trước anh lúa đấu 10 kim lúa đấu mua 10 kim thua nóng này nữa mà thua nóng này thua nóng này lương cho anh em đúng có lương đấu đúng rồi anh không đấu không ai mua đúng rồi anh không đấu chả ai mua luôn đúng rồi chính xác rồi về anh em ơi đây đây giao dịch không bình tỉ ở ờ, tư dương nam ấy ok này ơi đó có tám kiện có lương cho anh em chứ mình xét với công mà đây, đây. cái này là hơn ban mở ra cho có người xài nha anh em còn không có người xài thì cũng biết vứt một góc rồi không không có lương cho anh em luôn á tại vì không có tiền sao mà đấu được sao phát được thiên nam tại vì đặt áo định khái mi này nọ rồi chỉ việc ra là anh em đấu giám mù thôi vui vẻ vui chơi có thưởng hên xui trúng thưởng nữa đó. thương nhân nam anh ơi nếu hàng mắt nữa gọi gì nữa đẳng cấp nữa rồi không cái này bán bảy kim đúng rồi cái này đẹp trời nhìn cái bên sắc đẹp quá giờ anh ơi 8 kim có lương cho anh em đó anh anh nào vừa nhận lương luôn đúng rồi anh anh nào vừa nhận lương luôn anh ơi đây rồi đây rồi đây. có lương có lương à, ok hôm nay là 8 giờ bó 8 giờ đúng không anh 8 giờ ok đúng rồi 8 giờ thì đi cốt có người 8 giờ này nọ này ok tấm công hết rồi giờ anh ơi giờ đang nào vậy điêu thuyền á còn phải đâu rồi ủa điêu thuyền của ai vậy từ từ của anh của anh lên bãi rồi ok đợi em thấy em lấy kim nữa đây này giao dịch giao dịch giao dịch nghe anh hùng là Được. kiếm vừa trưởng luôn á đúng rồi anh muốn vừa kiếm vừa trưởng mà rồi tiếp tục để đi đấu đậu tiền phát lương anh em nha mở mở được cái nón thế à đúng rồi anh à, à, đấu giá mù 8 kim ở đây đấu giá mù 8 kim và hiện tại là ừ, đúng rồi rương con kim muốn phái à, 8 kim mở mù mở đấu giá giá 8 kim 8 kim 8 kim 8 kim trừ vào 2.000 xu còn anh anh hùng còn 6.000 chia cho tất cả anh em nha phát cho Đông Phương còn 5 anh hùng hùng nghe 50 kiếm chia yeah, cho à. bao nhiêu người đây Cụ thể lắm bọn nó mà tịch thế Con nó Là ai hỏi đây? Ngon lạnh cần đào Anh anh Hồng, anh uh, Cường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 người 24 người tham gia lúc đánh boss 8 giờ 24 5.000 năm chia cho 24 229 số mỗi người em ơi đó có lương trên một người anh em kích lên phòng ờ, công hạt bot để anh em xem được có tới mình hay không nha tuần 8 giờ nha nè bot 8 giờ nha nè chụp hình lúc ờ, tuần 8 giờ nha à vô sâu đáng chịu anh em nếu mà canh quá thì có thể quỷ ban bù ra nè đọc tên một lần nữa nè em ơi Khải AK à, lụm lúa 33, Cộng Bon, Hùng 20 à, kiếm, Onkin Kin, 50 sen, Bách Kiều Phong gọi đầu Doraemon, Mai Anh Bảo, Trương Tâm Phong, Lâm Thiết Nhạn, Hòn Dung, Quýnh Binh, Gia Cát Lượng, Tài Võ, Bố Trễ, Đông Phương, Jiwika, Tamada, Lão Tam, Android Đó, những người có tên gì nhận lương anh em ạ. Cái điều đó chung đấy. Tên anh đâu? Lụm lúa đọc rồi, lúa xây rồi sao ta? <laughs> ok rồi giờ trả lại hai kim chịu khó giờ còn lại sáu kim đi phát cho anh em Lâm An Nam Đúng ơi, đúng có quả quả quả gì? Quả phong lũ không? Em đi đổ sâu nha. Cái quả quả tiềm năng phong lũ ấy. 26 rương giả tạo của anh trong bang. Khi nào mở la xem. Anh mở rồi anh ơi, anh mở rồi xong anh Nguyễn ơi. Mở ơi. Ra người bòi lên nhạc ba ba thì sao ta? Xem setup ừ, ờ, đồ ngũ hành cho con ờ, Nga mi kiếm anh xem thế nào. Ok nè. Không có anh ơi. <clears throat> Không ra được ngọc bòi đâu mượn vâng á năm tám một này hai này ba này bốn này năm này sáu này rồi anh uh, về thôn anh lên đây Nhận thôn tất cả về nhận thôn nhận lương đây mình Anh em ờ. có săn bot lúc 20 giờ về giang tân thôn nhận lương 229 xu trên 1 cộng 500 xu Đông Phương Đông Phương cất bót nha anh em Cái rương này là rương Đông Phương anh em chỉ cần nhìn là biết nha Đông Phương Giang thôn anh em ơi 229 229 229 Đây chúng em phan giao dịch này luôn kim phái tiếp tục <laughs> Nên chúng chụp lại tấm hình nha Em muốn thay cái bổng vào để cầm cho nó đỡ bị mất mana sợ không nhỉ? Trương Bổng gì? Làm phong À đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng thôi nhờ cứ đi luyện này kìa ừ, ờ cứ đi luyện ừ, à ok ăn biết một phát ăn cướp gì nhỉ bất chợt bất chợt nó không có gì có bị bất chợt nên nhảy luyện nên này điều thì anh em mua đầy dạ. bình tí nên mua đầy bình mana đông phương 500 xu cộng 229 rồi tiếp tục đông phương là người cất bot nên em nè nặng về nhận đi em ơi à em mua em mua đây cái ấn có ấn chưa ấn hồng nhau nhận này có ấn thì là đủ hơn tí trưởng pháp thì cả cái em mua kia cũng có đủ đâu à tí, em chưa được em chưa mua cái túi y tế ờ ờ mua được cái túi y tế nó tiếp tục là phát lương nè tiếp tục là phát lương rồi y tế một tuần là được 300 à, ừ. thiên sứ này android này nhận này anh ơi hai hai chín này <coughs> à. rồi hơi Ramon anh lúa vừa nhận luôn nuôi dân thôn anh ơi anh em về dân thôn anh em ơi ok ok à, Doraemon Doraemon ờ, gọi đầu có này. à lộn gọi đầu hơi Doraemon có này. Doraemon bạn mình thì có cái nào xào đó cho nhầm em đỡ gom gom lại chỉ có lương hoạt động tuần thôi mới gom chứ còn mấy cái này có lương phát ngay tại chỗ Sài Gòn du dịch Sài Gòn rồi tiếp tục này anh em nào chưa online thì nhận luôn em ơi thái này anh em online thì nhận luôn thái này hai chín xong một bao nhiêu người này một hai ba bốn năm sáu bảy mới bảy rồi em ơi ai chưa nhận gì nhận năm mới lúa ơi đang đâu anh gom phẩm phẩm bầu phẩm cá nhân cho để hết hạn phòng phẩm cá nhân gì anh ba được đó à và vẫn đang cứng anh ba mở rương hàng chứa đồ vài món mà phải có em ơi có làm ơi cho anh cái hương này kháng lâu với là đúng rồi làm gạt nhưng làm cũng đừng chua lắm việc tiệm ơi tại vì nhiều món nó phải này nó phải đua top để nó thì mới đủ xếp chứ đâu phải sở hữu được đâu nên là xe vào này hồng kim môn phái đụng đến vũ khí thì mười mấy triệu là bình thường còn hạn chế cũng tầm mười mấy triệu là bình thường đó, đó. dịu em ơi dịu dần em ơi anh ơi rồi dịu dần em ơi nói chung thì anh em xem video thì cho khái một like chia sẻ cũng như ủng hộ video nha anh em ơi đó nãy giờ xong phát lương cho anh em nha anh em Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và like chia sẻ video này mạnh giúp Khải nha Cảm ơn em rất nhiều nhé